chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu cho đến khi em gặp người sau nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng cho đến khi em gặp người khác nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm tên khiến lòng tổn thương những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền buông bỏ đi cho lòng cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc cơn gió tâm thương bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền buông bỏ đi cho lòng bình yên thà yêu lấy một người bình sao cũng được ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phai chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không đời nào còn bình yên thì cây sẽ mọc tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phai chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mòn có